câu chuyện tôi đi đứng qua nhé quá trình chờ đợi để lấy chiếc xe là một trong những để lấy chiếc xe đầu tiên thì cảm xúc của anh thế nào thật ra tối hôm qua ờ, chính ra bãi đỗ là quá nửa đêm vì sao à, vì cái cảm giác lần đầu tiên được ờ, được nhận của sản phẩm interior thực ra đây là một sự khởi đầu à, tôi hy vọng là à, họ sẽ à, làm được những cái à, à, dẫn dắt được cái nền công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô Việt Nam thứ hai nữa là à, họ được thể hiện được cái tinh thần Việt Nam trong chiếc xe này trong cái sản phẩm này đầu tiên là phần mềm ờ, cái hình ảnh đập vào mắt ngay là cái vịnh hạ long và tôi nghĩ rằng à, à, viện à, cái viện mà họ đã thành lập những cái cái cái viện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thì sắp tới họ sẽ phát triển được những ứng dụng cái phần mềm và chiếc xe đây là trương toàn chân già đẹp đấy chứ ôi ghê ghê BMW sơ là sướng lắm đẹp mà dây chuyền này gặp chị Hà nhé. Đây đây đây. đâu đâu đâu con con này con này con thứ ba sau con này thế mình có chui được lên luôn hay là chui chui bây giờ chui dây luôn mỗi anh đặc biệt đấy <laughs> ui ôi da da da đẹp da đẹp luôn da xịn sò đấy da xịn sò luôn đây con thứ ba này sau con à, thứ hai này con này đi rồi nhá đây con này con đây anh luyến mình có vào được luôn bây giờ không mới xin được ạ chị có ngồi không ok chị lên ngồi cùng thử chị ngồi thử chưa thử nhiều rồi chứ à đó, nhìn bánh này đấy bánh này kích thước bánh này 315 lốp trước là 275 quanh luôn mình xin phép được vào uh, Ờ, uh, unlock cái cửa giúp Em nhắn tin nó chỉ cái con chỉ có phải cửa chính mở quá đẹp quá ra xịn sò ờ, ok bỏ giày à bỏ giày à cái vào túi không làm ok ok mình bỏ giày vào vali luôn à, vịnh hạ long này hình sóng ở đây chết hết da đẹp nữa da mềm nữa. Da này dùng da gì anh? Da cừu ấy. Da cừu. Chúc mừng anh nhá. Nhưng mà tôi cái màu màu này có vẻ nó hơi không được sạch lắm. Thì dùng màu sáng là phải giữ rồi. <laughs> Chắc chắn là phải giữ. Cái gầm tốt hả? Chút nữa anh sẽ trực tiếp lái thử có email gì có email hết thì ok để chị gọi logo đúng kiểu yeah. Dạ, style của bên W này giờ đi qua G em nhỉ em em thật Ui. Cảm xúc uh, nhận chiếc xe đầu tiên mang thương hiệu Việt thế nào anh? Ừ, hơi hồi hộp tí anh ạ. Hơi hồi hộp đúng không? Ừ. Ờ, cũng chưa, chưa, chưa, chưa nhìn thực tế Nay mới... Nay mới nhìn thực tế luôn lại còn uh, trải qua những cái khâu kiểm uh, định cuối cùng Trước khi uh, ra đường thử Chút nữa anh chạy thử nhá dạ. Và vâng, anh chạy thử cho em mới cảm nhận Nhưng về nội thất như thế này là anh thấy như thế nào? Ví dụ về da, về uh, gỗ rồi những cái đường uh, kim loại thấy rất là sắc chất lượng vâng. là tốt. Tức là nhìn chất lượng đúng không ạ? Nhìn nó là chất lượng là em ờ, chất lượng độ hoàn thiện, độ hoàn thiện là điều hòa thì ờ, hiện tại thì rất mát. Nhưng anh có phải thừa nhận là nhìn đẹp hơn trong ảnh không? Vâng. Nhìn đẹp hơn đúng không? Nhìn thực tế. Với cả thực ra đây mới là cái bản hoàn thiện. Vâng, còn qua mấy lần đường mày này tí drip á có là chơi có xe là chơi thôi nói chung ờ, đã mang chất bim thì mấy việc đấy nó quá đơn giản xem à, không được mở kính <laughs> Rồi, chuẩn bị ra nhận chìa khóa nhá. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh Luyến. Chúc mừng anh. Này là khách hàng là đều là khách hàng ngẫu nhiên hết đúng không? Khách hàng ngẫu nhiên mà anh Luyến là phải ừ. quảng bá thương ờ, thương hiệu cho em ở Đắk Lắk để em bán rất nhiều ở Đắk Lắk. Ủa anh từ Đắk Lắk ra? À? Em từ Đắk Lắk. Dạ. Đấy, qua không biết được nhưng mà đi như này đi qua phố là sẽ êm. Đi chậm. Nó êm quá. Rồi mọi thứ nó sẽ đẹp, yên tâm Đây mới gọi là Tới, dạ, tới, Anh à, Luyến đã háo hức muốn lái chưa? Chuẩn bị, chuẩn bị à. không không em cứ ngồi đây em chạy thử em ngồi chạy thử cơ mà chị chị chị ok chị rồi Cruise Control có nút bấm khá là đẹp Vô lăng thì các bạn à, có lẽ tôi không phải miêu tả nữa và vâng, những cái ờ, bố trí các cái vị trí như là phím điều khiển nhìn ở ngoài cái màn hình này đẹp lắm ảnh đẹp đấy bình Hạ Long tiếng đóng cửa phập cái là xong thôi cách âm tốt ở ngoài chả nghe ở ngoài nhạc đang to lắm nhá mở trong này êm Đấy, toàn bộ là giao diện là việt hóa hết này logo vin rồi các menu điều khiển rồi là Thế những chức năng thì quá quen thuộc rồi. Đèn thì đèn full led, tự động hết. Cam 360 hỗ trợ đổ dốc có, biểu tượng nó nằm bên này này, góc dưới, góc dưới sau vô lăng. Start stop, cần số, auto uh, tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ. Này uh, cái à, bánh xe trên cái kia cái gì đây? Kiểu như là tắt cái traction control hoặc là ESP đi thôi chiều tôi sẽ thử cửa chưa phải cửa hít nói chung là anh em nào mà còn thắc mắc về uh, nghi ngờ về những cái gì đấy về chất lượng rồi uh, vân vân thì anh em uh, có xe thì cứ ra mà xem thật lái thử chẳng cái gì bằng bằng xem thật và lái thử cả anh uh, dây an toàn và rồi. hạ kính lái xuống giúp em một chút nhé ok cảm ơn anh ạ Được rồi đấy ấy Một trong những chín vị khách hàng đầu tiên Yes Em quá anh ạ Chúc mừng anh cuối đời quay lại xem thế đây hả vâng vâng vâng Xe vừa xuất xưởng luôn Quá mát Không gian rộng rãi Ui. Ui màn hình điều khiển điều hòa đấy anh Đấy để cái này trong oách này Êm Êm đúng không anh? Đấy, 7 Cái Nói chung cảm nhận là ban đầu từ 0 đến 80 là êm Đấy. Đấy, anh đẩy lên gái rồi ok cam 360 có lùi luôn lạc đường lại được trải nghiệm thêm được uh, cam 360 anh ạ <laughs> Đấy. thèm quá chiều nay phải uh, Ờ, thử cái anh ngồi thấy rộng rãi không ghế rộng rãi đúng không nói chung kinh nghiệm rồi nhìn rồi lái rồi ấy là nhìn biết rồi này. êm này thêm bộ thể thao là oách luôn nói chung là êm đấy từ từ không đến 80 em không biết anh chuyển số lúc nào đâu không biết là là là, là số chuyển lúc nào đâu còn có thể chấm được cam hay sao ấy chiều này sẽ thử một thứ nữa loa này à, chưa thấy chữ hiệu nào trên loa cả rồi cảm ơn anh nhiều và chúc mừng anh rồi, ok rồi đấy anh ạ rồi, về p và ờ, phanh về p đó là phanh nó tự kéo thôi ờ, những chiếc xe hiện đại ngày nay thì à đây nhá các bạn có thể à, đây à, giật hai lần thì sẽ mở cửa đây khóa lốc đấy khóa lốc đấy phập đấy phập phát là 20 km là tự khóa là tự khóa đây cộng sạc đây ôi điện uh, ờ, 230 này có điện 230 ạ tiện luôn còi nghe như xe Đức mà như xe châu Âu nghe không khó chịu đây bây giờ mình sẽ ui sang xem con sedan kìa rồi Đấy, hàng ghế ờ, sau đây cửa thì ờ, giật hai lần thì nó sẽ mở như ờ, BMW Đấy, cửa rất dày tay run rồi cầm cầm cầm à, cầm cầm cầm gimbal đấy cửa đóng nhá đóng cửa này đóng cửa này à, đóng lại nhá chưa có hít logo chữ V rất đẹp nhìn bánh sau quá không 35 cơ mà đây càng trước đây tiếng máy êm do, mình có giật cái uh, xem cái máy được không anh Em lật cái máy lên xem nhỉ Cam 360 Đấy Tới ơi, tới ơi Tới, xong chưa Giật giật giật tay anh đang vướng ra đâu anh cái máy nó có cái lẫy đấy động cơ đây vinfast nhá cơ vinfast tấm cách âm cách nhiệt đây này cổ hút nó đặt cũng cao em ơi dắt dắt hộ anh thế này mỏi quá máy êm đúng không anh máy êm rồi ghế chỉnh điện có bơm lưng à, không thấy nhớ ghế đâu cả có đỡ hỗ trợ xuống dốc đây cam 360 bật à. à. có cả khởi hành ngang dốc này tất cả trên bảng động cơ bảng đồng hồ này sedan mẫu sedan này đẹp xem nội thất sedan nào màu vẻ vẻ đẹp đấy về khoang lái, khoang hành khách rồi cách thiết kế rồi uh, vân vân thì nó cũng tương đối giống như chiếc uh, ờ, ờ, uh, SUV Lux SA 2.0. Đây. Rất mềm mại nhá chứ không xoạc một cái đâu nhá. Đấy, rất mềm mại. Để mình xem cái cái cái cơ cấu đẩy lên này. Đấy. Rất mềm mại như những chiếc xe sang. Đây. Có sạc không dây luôn Đấy, xe rất là kín cho nên là Không gian hành khách ngồi sau Wow Ghế da đẹp Nói chung là rộng Xe platform D rồi mà Mình uh, lên uh, xe 7 về nhà Ok Rồi lắc SA Lắc A2.0 Turbo